tại các sòng sới như thế nào. Còn nếu mà bác nào mà chưa sở hữu, quá cứ xem hết video, chỗ nào không hiểu, quá cứ alo cho em, số điện thoại em ở trên màn hình hoặc kết bạn Zalo với em. Còn nếu các bác muốn trực tiếp test hàng, các bác cứ lên cơ sở em em ở bến xe miền Tây. Và sau đây em xin phép được giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung nhất lục này để cho các bác hiểu hơn về nó. Đây, đây là cái bộ tài xỉu mà em đã làm và mắn nhất. Khi nào các bác đi chơi cứ nhấc lên máy nó sẽ báo và nhấc lên thì mình đánh gì ạ nhấc lên thì mình đánh xỉu còn nếu mà máy không báo thì mình sẽ không đánh các bác nhá đây đây là cái máy báo rung này khi nào vào chơi mình chỉ cần bật nút công tắc lên không chơi mình tắt đi cái máy này mình có thể đúc trong túi quần túi áo đúc đâu cũng được các bác chỉ cần luồn hột vào để cho người ta lắc các bác đứng ngoài cầm máy đánh là mình đã nắm trong tay 100% chiến thắng rồi em khẳng định là như vậy đối với cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung nhất lục này về phần tang tích em bao cho các bác nam châm không hít nước muối nổi và dọi đèn trong nước muối thì hôm nay là do vội quá nên là em chưa chuẩn bị được nhưng các bác yên tâm một điều khi nào mua hàng bên em em sẽ test thử về tang tích này cho các bác đầy đủ và sau đây thì em xin phép được thử nam châm về cái bộ hột này đây, đây là nam châm này thử nắp chén dĩa luôn nam châm không hít các anh nha bây giờ em à, dọi đèn này dọi đèn trong suốt luôn có nhìn thấy không ạ đèn nó hơi bị lóa đây đó trong chưa các bác trong như hột trợ luôn được chưa ạ và sau đây em xin được test thử một vài tiếng để cho các bác cảm nhận được cùng em cái độ chính xác của bộ đồ chơi tài xỉu báo dung nhất lục này các bác nhá như vừa nãy em đã nói đấy ạ bộ này đã làm vào mặt nhất vậy nên cứ nhấc lên máy nó sẽ báo và em xin phép được cầm máy ở tay để em cảm nhận được độ dung của nó vì máy này dung nó rất là nhẹ máy không dung không dung ở đây là không có nhất các bác nhá không có nhất chén này các bác có thể bỏ không đánh đây không có nhất đúng không ạ chén này máy dung này máy dung chắc chắn là sẽ có mặt nhất có mặt nhất ở đây chắc chắn em sẽ đánh xỉu các bác nhá đây có nhất em đánh xỉu chính xác chưa ạ máy lại rung tiếp lại rung tiếp em lại đánh xỉu tiếp xỉu tiếp chính xác chưa ạ máy lại rung này lại rung em lại đánh xỉu lại xỉu máy không rung không rung ở đây thì em sẽ không có nhất không có nhất em bỏ qua trái này em không đánh các bác nhá này không có nhất em bỏ qua luôn em không đánh lại không dung tiếp không dung chắc chắn là không có nhất rồi thì em sẽ không phân biệt được ở bên trong này nó là tài hay là xỉu em lại bỏ qua em không đánh đây không có nhất em bỏ qua luôn trái này dung dung ở đây chắc chắn là sẽ có nhất có nhất em đánh xỉu đây chính xác chưa các bác lại dùng tiếp em lại đánh xỉu tiếp rồi chuẩn chưa ạ vừa rồi thì em đã test thử cho các bác một vài tiếng để cho các bác cảm nhận được cùng em về cái độ chính xác của bộ hột đồ chơi tài xỉu bà dung nhất lục này rồi đúng không ạ các bác thấy độ chính xác của nó có như lúc đầu em khẳng định không ạ ngoài tài xỉu ra bên em còn cung cấp tất